Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian Em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với trăm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo cái kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ, nhìn rất là sang trọng, rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng, nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng khi nhận hàng canh kiểm tra có đầy đủ hai cái mắt kính này canh mới nhận hàng giúp em và một lọ nước để rửa mắt kính để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước là một cái hộp để đựng kính để khi các anh đi chơi xa các anh không tiện mang theo cái hộp bẹ cái hộp to này các anh có thể đựng kính ở trong này để mang theo rất là tiện nó rất là nhỏ gọn và một cái kẹp để giúp các anh tháo kính ra và đeo kính vào dễ dàng hơn. Nó rất là mềm, vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách. Khi mua kính, các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K. Bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ, bài rồng xanh, bài xanh 2K loại mới, bài xanh hoa cúc. Thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem. Thì khi các anh đeo kính vào anh sẽ nhìn thấy là màu tím như vậy đó và đây là bộ bài của bạn em nhìn không khác gì bài xanh 2k bình thường ngoài quán đúng không ạ nha ba này ba bít này đó bít thì nó sẽ có hai cái ý ở hai góc nhá hai cái dấu ở hai góc át này đó. quy à tép thì sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu này ra này thập 10 10 thì nó sẽ là hình chữ thập này nhá gì con rô thì sẽ không nó sẽ không có ký hiệu gì cả bốn tép này năm rô à? sáu rô sáu cơ cơ sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai góc này hai cái dọc dọc thẳng thì qua cái anh xem qua video ở đó qua hai cái camera rồi anh vẫn nhìn rõ như vậy thì khi các anh đeo kính vào trong mắt nó còn rõ thế nào nữa thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng à, cái kính thì nó màu tím đấy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì khi các anh đeo kính vào trong mắt thì kính nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có thắc mắc hay là cần hay là có những thông tin gì cần giải đáp thì để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và ở Sài Gòn kênh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà. Khi nhận hàng, kênh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.